Hello cả nhà, xin chào mừng cả nhà đã quay lại kênh Weekend Food cùng bếp nha Hôm nay Weekend Food sẽ giới thiệu tới cả nhà một nước uống rất phù hợp cho những ngày hè này đó là món thức nước uống detox với chanh xả gừng mật ong à, kèm giải nhiệt luôn các bạn nha thanh nhiệt cơ thể luôn rất tốt các bạn ơi rồi nguyên liệu chúng ta sẽ có như sau là mình sẽ có 50g xả các bạn nha và gừng mình sẽ có là 20g cùng với chanh là mình sử dụng khoảng 20 gram chanh các bạn nha các bạn có chanh vàng thì càng tốt sẽ thơm hơn mật ong mình sử dụng 20 ml cùng với đường khỏe các bạn nó thanh hơn là dùng 50 gram nha cùng với tí muối là khoảng 2 gram các bạn nha một gram cũng được đó ok thì đầu tiên mình sẽ bắt nồi nước lên và mình cho đường phèn mà mình nấu sôi các bạn nha ok và trong khi chờ nấu nước sôi mình sẽ chuẩn bị à, à, những bạn mà sẽ lột bỏ vỏ mình sẽ cắt lát thôi nha còn đối với xả thì mình chỉ cần lột bỏ những cái lá xả nào mà nó khô bên ngoài rồi sau đó mình sẽ cắt mỗi phần rễ à, đi là xong các bạn nha Ok và sau khi đã nước đã sôi mình sẽ cho xả vào nồi cùng với gừng các lá các bạn nha mình sẽ nấu khoảng tầm 15 tới 20 phút các bạn nha à, cho nó các bạn hãy để nắp lại cho mùi thơm nó được hòa với nước và sẽ rất là thơm các bạn nha và sau 15 phút thì mình sẽ vớt xả và gần ra các bạn nha đó và sau khi mình đã vớt xả và vớt ra thì mình sẽ cho vào một tí xíu à, đường các bạn nha à, mật ong với chanh vào các bạn nha mình phải đều lên là xong các bạn ok và cuối cùng mình chỉ việc uh, cho một chỉ một cái ly và mình đổ hộp nước này vào các bạn nha đó, nước là thơm thơm mùi chanh mùi xả mùi gừng các bạn đó với sự uh, vi khuẩn của xã cùng với việc uh, tăng cái uh, thân nhiệt các bạn thân nhiệt của gừng là rất là tốt sức khỏe nha đối với mình là mình đang uh, bị viêm họng mà đang bệnh đó trong thời kỳ mà đang có mùa mưa để các bạn nha đó, chưa kể mật ong tăng đề kháng rất là tốt các bạn nha đó, chanh về bổ sung vitamin C rất tốt luôn cả nhà ơi ok và lúc chanh rồng thì chúng ta đã có được một ly tránh xả gà mật ong để tốt trong những ngày hè nắng nóng các bạn nha chưa kể thức uống này cũng có thể là giảm nhiệt cơ thể tăng cường đề kháng và giảm các bệnh như viêm họng nữa các bạn sốt nữa các bạn nha rất tốt các bạn ơi rồi chúc cả nhà có những phút giây thư giãn với món uống này nha hẹn gặp cả nhà ở những clip sau bye bye